Xin chào anh em, chào anh em đã đến với kênh youtube của T Casino Thì à, thưa anh em, hôm nay T Casino lại tiếp tục làm video gửi đến cho anh em một cái dòng sản phẩm uh, à, cờ bạc bịp đang rất là hot trên thị trường hiện nay nhất là chơi các bộ môn bài lá như là liêng ba cây bài cào rồi uh, lốc phỏng rất là hiệu quả các bộ môn như liêng phỏng thì chơi càng hiệu quả thì đó chính là các, cái dòng sản phẩm kính áp tròng nhìn xuyên bài thì uh, như thế nào gọi là kính áp tròng nhìn xuyên bài thì uh, anh em kính áp tròng nhìn xuyên bài chính là những cái len kính len kính đây mở hộp cho anh em nhìn này cho anh em biết cái len kính nó như thế nào đây đây là những cái len kính áp tròng Đấy, anh em nhìn đây chính là những cái len kính ép tròng mà chúng tôi đã đựng trong cái dung dịch dung dịch gọi là dung dịch nước uh, sạch Đấy, bảo quản len kính rất là tốt dung dịch dưỡng ẩm uh, len kính thì uh, cái len kính này này khi anh em đeo lên anh em sẽ nhìn thấy từng cái lá bài một trong bộ bài không khác gì anh em đánh bài ngửa luôn đây là những cái bộ bài kính chuyên dụng dành cho lăng kính áp tròng nhìn xuyên bài thì uh, à, thấy anh em những cái bộ bài kính này này trên mỗi cái lưng lá bài chúng tôi đã in một cái chất gọi là chất uh, phản quang thì cái chất này chỉ khi anh em đeo lăng kính lên thì anh em mới có thể nhìn thấy thôi Đấy. anh em sẽ nhìn thấy từng một ký hiệu một chúng tôi đã ký hiệu trên cái lá bài này Đấy. từng ký hiệu một ký hiệu trên cái lá bài này như thế nào thì anh em sẽ nhìn thấy được còn uh, mắt thường thì không thể nào mà nhìn thấy được đâu anh em ạ Đấy về mẫu mã các bộ bài mã vạch thì anh em à, nhìn này có bộ bài ca thông dụng nhất là ca xanh đúng không ạ ca double ca đấy anh em đấy, kim cương này rồng đỏ rồng vàng nói chung là bài quả táo rồi nói chung là tất cả các loại bài trên thị trường thị trường chợ có bài gì chúng tôi đều có mẫu bài đấy khi anh em mua những cái bộ kính áp tròng nhìn xuyên bài bên T Casino anh em sẽ được tặng một cây bài anh em hãy nhớ là ấn đăng ký kênh để được tặng một cây bài nhé khi đăng ký kênh thì sẽ được tặng một cây bài à, và đấy anh em nhìn đi cái mẫu này nó rất là đơn giản bộ cáp kính à, thì uh, à, T Casino có ba loại kính áp tròng nhìn xuyên bài đây là một loại hộp gỗ của Mỹ hai hộp loại này của Hàn đấy đây là loại hộp nhôm của Hàn Quốc này còn đây là hộp da cao cấp à, cái hộp mà kính gỗ này thì à, nó là thuộc dạng à, giá rẻ Đấy, còn à, tầm trung và cao cấp nhất là hộp da hộp da và anh em nhìn này rất là nhỏ gọn nhá đi đâu chơi thì anh em bỏ vào túi bỏ vào vali Đấy. đi du lịch anh em tiện mang ra đánh luôn du lịch hoặc là đi công tác dài ngày hai ba ngày với cơ quan Đấy. anh em nào mà mang hộp kính này đi rất là kín đáo và đánh rất là tuyệt vời luôn thì uh, thế nha đấy sơ qua về cái ba cái mẫu kính như thế bên trong bên trong mỗi con hộp này thì đều là những cái bộ dụng cụ giúp anh hỗ trợ anh em à, đeo kính này bộ kính này và đây là bộ dụng cụ hỗ trợ anh em đeo kính hút ẩm Đấy, đơn giản sơ qua nó chỉ có thế thôi thì à, khi anh em đeo kính đánh thì nó sẽ như thế nào thì mình sẽ làm cụ thể từng cái video video sau mình sẽ làm cụ thể hướng dẫn cho anh em xem cho anh em test thử qua cái bộ bài kính nhé Đấy, bộ bài kính này khi anh em đeo len kính lên đây tôi đã tán một cái len kính đây anh em nhìn thấy len kính mắt kính áp tròng nhìn xuyên bài không ạ tôi đã tán một cái ra và một cái tấm đề can và tôi dán lên mắt camera để cho anh em xem đấy cho anh em xem khi uh, khi anh em đeo lên mắt nó sẽ anh em sẽ nhìn thấy từng lá bài như thế này đây là lá 4 này anh em nhìn thấy lá 4 không ạ lật cho anh em xem này 4 này Đấy. anh em nhìn thấy ký hiệu số 4 này không ạ nên khi anh em chia bài hoặc người ta chia bài anh em sẽ đọc được từng điểm người ta thôi chất là chơi bộ môn liêng mình sẽ biết điểm được nhà một Đấy. hoặc là như chơi phỏ mình sẽ biết người ta chờ quân gì đợi quân gì đúng không ạ để mình không đánh rồi ok này test thêm cho anh em một lá nữa này anh em nhìn thấy đây là lá gì không ạ à, lá này là lá quy nhé anh em quen mắt thì sẽ nhìn thấy thôi anh em lạ thì chắc là chưa quen thì anh em khi mua về anh em bóc một bộ bài ra anh em đeo thử kính anh em đọc thuộc từng lá một biết các lá nó ký hiệu như thế nào là anh em sẽ chơi được thôi ạ quy đệ anh em nhìn thấy ký hiệu quy không ạ tiếp tục một lá nữa cho anh em xem này là bốn tiếp này ngoài ra thì anh em còn có thể nhìn thấy được cả chất của nó là chất gì nhá anh em nhìn thuận mắt thì anh em sẽ biết vì mỗi lá bài nó sẽ ký hiệu thêm để anh em biết được chất của nó đây là bài tép nhé lá này là lá K nha anh em K này nhìn chữ K rất là rõ luôn ừ. Đấy, đơn giản như thế thôi anh em đeo lên thì anh em sẽ không khác gì cái này này đâu anh em nhìn ra ngoài vẫn rất là bình thường Đấy nhưng mà người ta nhìn mắt anh em thì thấy không khác gì mắt uh, em không đeo gì cả đâu tôi đã đeo cho rất nhiều khách rồi nên anh em hoàn toàn là yên yên tâm Đấy, đeo cho rất nhiều em nhìn kho kính áp tròng nhìn xuyên bài rất là nhiều luôn chất thành núi đây này Đấy. thì anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại trên màn hình 0844 à 0844 1749 hoặc là 0834 633 ờ, đấy hai số hotline anh em uh, cứ liên hệ trực tiếp chúng tôi sẽ giải đáp mọi tư vấn cũng như là giải đáp mọi thắc mắc cho anh em thì uh, hiện nay T Casino đang có hai cơ sở một là ở bến xe Mỹ Đình hai là ở bến xe miền Đông thì anh em nào mà có điều kiện thì lên các cơ sở nhé để được gặp những người thầy người thợ bên T Casino chúng tôi sẽ hướng dẫn anh em một cách cụ thể nhất cách chơi kính áp tròng nhìn xuyên bài sao cho hiệu quả kết hợp với cuộc chơi ra làm sao để đem lại một hiệu quả tốt nhất đúng không ạ Đấy. em có đồ thì cũng phải biết cách đánh nữa đúng không ạ còn anh em nào mà nhà xe thì công nghệ anh em yên tâm giờ là Zalo Facebook đấy à, chúng tôi sẽ điện trực tiếp cho anh em giải đáp cho anh em cũng cảm ơn và cảm ơn anh em đã theo dõi video xin chào anh em nha